Xin chào các anh chị học viên, tôi tên là Phùng Sĩ Tùng, là thành viên của bộ phận huấn luyện Dai Life Việt Nam. Sĩ Tùng rất vui và vinh dự khi được đồng hành với các anh chị trong buổi học số 2, khoa học sản phẩm an thịnh đầu tư. Trong buổi học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao chúng ta phải đầu tư và những nguyên tắc cơ bản trong đầu tư. Và khi đầu tư, chúng ta sẽ đầu tư ở đâu, cách vận hành các thị trường đó như thế nào. Với nội dung trong buổi học này, chúng ta sẽ phân tích về việc đầu tư được thực hiện thông qua thị trường tài chính và cụ thể hơn là thông qua thị trường chứng khoán. Vậy chúng ta cùng nghiên cứu thị trường tài chính và thị trường chứng khoán là gì, cách thức vận hành, các loại hàng hóa của thị trường này ra sao. Thưa các anh chị, thị trường tài chính là nơi diễn ra sự luân chuyển vốn của những người có vốn nhàn rỗi sang những người cần vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Tại sao lại như vậy? Trong xã hội, xét bất kỳ một thời điểm nào đó luôn xảy ra đồng thời hiện tượng có những người có vốn tạm thời nhàn rỗi vì thu nhập lớn hơn chi tiêu, họ muốn làm sinh sôi nảy nở đồng vốn dư thừa của mình nhưng có thể chưa có cơ hội đầu tư hoặc không muốn tự bỏ đồng vốn đầu tư vì sợ rủi ro. Những người dư thừa vốn cũng có thể là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Trong đó, hộ gia đình và cá nhân là những người có vốn dư thừa do tiết kiệm là nhiều nhất doanh nghiệp cũng có vốn dư thừa do thu nhập và chi phí không khớp hoặc doanh nghiệp tích lũy vốn nhưng chưa có kế hoạch sử dụng. Còn chính phủ cũng có lúc tạm thời thừa vốn do thu nhập lớn hơn chi tiêu của chính phủ. Họ là những người cho vay trong thị trường tài chính. Bên cạnh những người có vốn tạm thời dư thừa đã xuất hiện những người cần vốn do nhu cầu chi tiêu lớn hơn khả năng thu nhập của họ. Nhu cầu vốn chi tiêu của số người này có thể đầu tư vào sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng khác. Số người cần vốn cũng có thể là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Trong đó, doanh nghiệp là những người luôn luôn cần vốn do nhu cầu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của họ thường lớn hơn thu nhập. Chính phủ cũng có lúc thiếu vốn đầu tư vào dự án, chương trình và kế hoạch của mình nhưng nguồn thu chưa đáp ứng. Hộ gia đình và cá nhân cũng cần vốn để lập doanh nghiệp tư nhân, sản xuất cá thể và mua sắm tiêu dùng khác nhưng khả năng thu nhập chưa đáp ứng. Đây chính là những người đi vay trong thị trường tài chính. Thông qua thị trường tài chính, người đi vay và người cho vay sẽ dễ dàng gặp gỡ nhau hơn. Như vậy, thị trường tài chính là thị trường trong đó vốn được chuyển từ người hiện có vốn dư thừa muốn sinh lợi sang người cần vốn theo những nguyên tắc nhất định của thị trường. Chức năng của thị trường tài chính gồm có Thứ nhất, điều chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu vốn Thứ hai, hình thành giá cả tài sản tài chính Thứ ba, tạo thanh khoản cho tài sản tài chính Thứ tư, tiết kiệm chi phí tìm kiếm thông tin Và hiệu quả sử dụng vốn được đặt ra là Người cần vốn phải trả chi phí sử dụng vốn cân nhắc, lựa chọn dự án hiệu quả cao. Người có vốn nhàn rỗi có nhiều cơ hội lựa chọn hình thức và thời điểm đầu tư thích hợp. Do đó chúng ta có thêm một khái niệm nữa đó chính là các tổ chức tài chính trung gian. Các tổ chức tài chính trung gian là các tổ chức tài chính thực hiện chức năng dẫn vốn từ người có vốn tới người cần vốn. Tuy nhiên không như dạng tài chính trực tiếp, người cần vốn và người có vốn trao đổi trực tiếp với nhau ở thị trường tài chính. Các trung gian tài chính thực hiện sự dẫn vốn thông qua một cầu nối, nghĩa là người cần vốn muốn có vốn phải thông qua người thứ ba, đó chính là các tổ chức tài chính gián tiếp hay các tổ chức tài chính trung gian. Cấu trúc thị trường tài chính gồm có thị trường hối đoái. Thị trường hối đoái là nơi thực hiện việc mua và bán, trao đổi ngoại hối, trong đó chủ yếu là trao đổi mua bán ngoại tệ và các phương tiện thanh toán quốc tế mà giá cả ngoại tệ được hình thành trên cơ sở cung cầu. Thị trường liên ngân hàng Hiểu theo nghĩa rộng, thị trường nội tệ liên ngân hàng là nơi thực hiện các giao dịch vốn cơ bản giữa các ngân hàng. Thông thường các giao dịch này được thực hiện thông qua tài khoản tiền gửi của các ngân hàng tại ngân hàng trung ương. Đây là thị trường thực hiện các giao dịch vốn ngắn hạn dưới nhiều hình thức giữa các ngân hàng và các tổ chức trung gian tài chính khác. Hiểu theo nghĩa hẹp, thị trường liên ngân hàng là nơi thực hiện việc cho vay và đi vay lẫn nhau giữa các ngân hàng nhằm bù đắp nhu cầu ngân quỹ của mình. Thị trường chứng khoán phái sinh Chứng khoán phái sinh hay còn gọi là công cụ phái sinh theo chuẩn mực quốc tế bao gồm nhiều loại, nhưng có thể liệt kê 5 loại chứng khoán phái sinh chủ yếu sau. Quyền mua cổ phần, chứng quyền, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai và quyền lựa chọn. Thị trường bảo hiểm Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đồng thời là một tổ chức tài chính đóng vai trò huy động vốn cho nền kinh tế quốc dân. Thị trường tiền tệ thông thường dùng để huy động vốn ngắn hạn, có thể kể đến Chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác. Tín phiếu kho bạc nhà nước là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước và là một trong những công cụ quan trọng để ngân hàng trung ương điều hành chính sách tiền tệ. Tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành. Tín phiếu kho bạc thường có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 29 tháng với một hay nhiều mức mệnh giá tín phiếu kho bạc thường được coi là không có rủi ro tín dụng. Hối phiếu, thương phiếu Hối phiếu là một trong các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Hối phiếu là mình lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho một người khác, yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả số tiền nhất định cho người đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm hối phiếu đó. Thương phiếu Thương phiếu là giấy nhận nợ trong quan hệ mua bán trả chậm giữa các doanh nghiệp. Trong quan hệ giao dịch buôn bán của doanh nghiệp thì các khoản mua bán trả chậm được phát sinh thường xuyên, do đó tạo điều kiện cho thương phiếu phát triển. Thương phiếu thường có thời gian tối đa là 90 ngày bằng với một chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, thời hạn của thương phiếu có thể được thỏa thuận giữa bên thụ hưởng và bên nhận nợ. Hợp đồng giao dịch mua bán lại là giao dịch bán hoặc mua giấy tờ có giá và có cam kết mua hoặc bán lại giấy tờ có giá đó vào một ngày xác định trong tương lai ở một mức giá xác định được thỏa thuận trước. Bên cạnh đó còn có thị trường vốn thường mang tính chất huy động vốn dài hạn hay còn gọi là thị trường chứng khoán gồm có thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu. Đối với các tổ chức tài chính trung gian, có thể kể đến các ngân hàng, các công ty tài chính, các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, mà trong đó quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhận rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác. Sau khi đã tìm hiểu về thị trường tài chính, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyên sâu hơn về thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. Chức năng của thị trường chứng khoán gồm có Thứ nhất, huy động vốn. Thứ hai, cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng. Thứ ba, tạo thanh khoản cho các chứng khoán. Thứ tư, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp. Về việc phân loại thị trường chứng khoán thì thị trường chứng khoán được phân loại theo phương thức giao dịch gồm có thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Trong đó, thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành, Thị trường thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Trong khi thị trường sơ cấp tạo ra vốn mới cho nền kinh tế, thì thị trường thứ cấp tạo ra tính linh hoạt cho số vốn hiện hữu của nền kinh tế. Vậy để hiểu hơn về thị trường chứng khoán, chúng ta cần phải hiểu chứng khoán là gì? Chứng khoán được hiểu là chứng chỉ, dữ liệu điện tử hoặc bút toán ghi sổ xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Và phân loại chứng khoán thì có thể gồm có các loại sau đây. Cổ phiếu, tức là chứng khoán vốn, hay là trái phiếu, chứng khoán nợ, chứng khoán lãi suất cố định, hoặc là chứng chỉ quỹ đầu tư, hoặc các chứng khoán có thể chuyển đổi, hoặc là chứng khoán phái sinh. Qua tìm hiểu về thị trường tài chính, chúng ta có thể thấy có rất nhiều kênh đầu tư khác nhau có thể kể đến như là cổ phiếu, tiền gửi, bảo hiểm nhân thọ, vàng, bất động sản, chứng chỉ quỹ mở, ngoại tệ, trái phiếu, vân vân và vân vân. Vậy làm thế nào để lựa chọn một sản phẩm đầu tư phù hợp? Chúng ta sẽ xét đến yếu tố. Một sản phẩm đầu tư phù hợp là một sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro của bạn trong điều kiện tài chính, kiến thức, kinh nghiệm đầu tư và trong tổng thể toàn diện mục đầu tư hiện có. Để đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp, chúng ta sẽ cùng lần lượt tìm hiểu về các khái niệm cũng như là ưu nhược điểm của các kênh đầu tư này. Đầu tiên là cổ phiếu. Cổ phiếu là giấy tờ xác nhận quyền sở hữu đối với tài sản của tổ chức kinh doanh phát hành, không kỳ hạn và không hoàn trả vốn gốc. Ở đây, chúng ta cần làm rõ hai khái niệm, giá trị nội tại và thị giá của cổ phiếu. Giá trị nội tại là giá trị thực của cổ phiếu tại thời điểm hiện tại được tính toán căn cứ vào kết quả và triển vọng hoạt động của công ty. Và thị giá là giá cả cổ phiếu trên thị trường tại một thời điểm nhất định tùy quan hệ cung cầu mà thị giá có thể thấp, cao hoặc bằng giá trị thực của cổ phiếu. Một trong những khái niệm dễ gây nhầm lẫn với cổ phiếu đó chính là trái phiếu. Vậy trái phiếu là gì? Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, tức là mệnh giá của trái phiếu trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Ở đây chúng ta cần quan tâm về mệnh giá và giá trị của trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu là giá trị công bố của trái phiếu và không thay đổi trong suốt thời gian lưu hành. Đến khi đáo hạn, nó chính là số tiền được hoàn trả cho trái chủ gọi là vốn gốc. Và giá trị của trái phiếu được định giá bằng cách xác định hiện giá của toàn bộ thu nhập nhận được trong thời hạn hiệu lực của trái phiếu. Giá trị hiện tại của trái phiếu là giá mà nhà đầu tư quan tâm khi quyết định đầu tư, không phải là giá gốc và toàn bộ lãi có thể nhận được mà là giá hiện tại. Ví dụ, một công ty phát hành trái phiếu lãi suất trái phiếu cố định 15% một năm, mệnh giá 1 triệu đồng, 15 năm đáo hạn, lãi suất lưu hành 10% một năm, trả lãi định kỳ một năm một lần. Với các công cụ tính toán, nhà đầu tư xác định giá trái phiếu là 1 triệu 380.304 đồng. Vậy cổ phiếu hay trái phiếu tốt hơn? Câu trả lời là không cái nào tốt hơn cái nào cả. Cả hai đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Câu trả lời tùy thuộc vào mục tiêu của bạn là gì khi đầu tư. Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau cơ bản về cấu trúc, chi trả, tiềm năng, lợi nhuận và rủi ro. Nếu bạn muốn là chủ nợ, tổ chức phát hành cam kết trả lãi định kỳ và hoàn trả vốn gốc khi đáo hạn. Cam kết này tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng trả nợ của người đi vay. Vậy, nếu bạn ngại rủi ro, muốn bảo toàn vốn và có thu nhập định kỳ trong một thời gian thì hãy chọn trái phiếu. Nếu bạn muốn là cổ đông, là ông chủ, công ty cổ phần không cam kết hoàn trả vốn góp hay cổ tức, lợi nhuận đầu tư của bạn chủ yếu đến từ giá cổ phiếu tăng và cổ tức được chia. Điều này phụ thuộc vào sự ăn nên làm ra hay nói cách khác đó là sự tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của công ty. Nếu bạn sẵn sàng mạo hiểm hơn, có cảm giác là một trong những ông chủ của doanh nghiệp và hưởng toàn bộ lợi nhuận từ tiềm năng tăng trưởng không giới hạn của giá cổ phiếu thì lúc này bạn nên chọn cổ phiếu. Như vậy, giải pháp tối ưu đó là đa dạng hóa kết hợp cả hai loại tài sản này. Và một sự lựa chọn rất được ưa thích của những nhà đầu tư đó chính là chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán. Vậy chứng chỉ quỹ đầu tư là gì? Đó chính là loại chứng khoán xác định quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ. Và quỹ được quản lý bởi công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp nhà đầu tư không trực tiếp sở hữu và ra quyết định đầu tư vào tài sản chứng khoán mà quỹ sở hữu và nhà đầu tư sẽ được hưởng quyền lợi đó chính là được chia cổ tức của quỹ nếu có phụ thuộc vào kết quả đầu tư của quỹ bên cạnh đó là được hưởng về lãi vốn chênh lệch của giá chứng chỉ quỹ giá trị tài sản của quỹ tăng lên khiến cho tài sản khách hàng tăng lên quỹ đầu tư chứng khoán và phân loại quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ được hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các tài sản đầu tư khác. Trong đó, nhà đầu tư ủy thác việc quản lý và ra quyết định đầu tư cho công ty quản lý quỹ được lựa chọn. Và phân loại quỹ đầu tư, nếu phân loại theo cấu trúc quỹ sẽ gồm có quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục hoặc quỹ đầu tư bất động sản. Nếu phân loại theo phương thức góp vốn sẽ gồm có quỹ đại chúng hoặc quỹ thành viên nếu phân loại theo tài sản và phong cách đầu tư gồm có quỹ đầu tư cổ phiếu, quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ công cụ thị trường tiền tệ, quỹ đầu tư tăng trưởng, quỹ đầu tư năng động, quỹ đầu tư giá trị hay quỹ đầu tư cân bằng. Và một nhà đầu tư khi đầu tư vào quỹ chứng khoán sẽ có các lợi ích như sau. Thứ nhất, quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia. Thứ hai, đa dạng hóa danh mục đầu tư, tránh rủi ro. Thứ ba, phù hợp với nhu cầu đầu tư và khả năng tài chính của nhà đầu tư. Thứ tư, tính thanh khoản cao. Và thứ năm, quản lý chi phí hiệu quả. Và ngay sau đây, để đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp, chúng ta sẽ cùng phân tích ưu và nhược điểm của các loại hình đầu tư. Đầu tiên là về loại hình đầu tư bất động sản. Ưu điểm là giá có xu hướng tăng nhưng không chắc chắn. Tài sản hữu hình có thể cho thuê mang lại nguồn thu nhập. Nhược điểm là yêu cầu có vốn lớn rủi ro thanh khoản và các rủi ro khác liên quan đến pháp lý, sự kiện, lãi suất hoặc thị trường, vân vân. Đối với đầu tư vàng, ưu điểm đó là phương tiện cất giữ tài sản trong điều kiện kinh tế biến động mạnh, có thể tìm kiếm lợi nhuận từ trên lịch giá. Nhược điểm đó là rủi ro cao. Đó là ngành nghề kinh doanh có điều kiện chịu sự quản lý nghiêm ngặt của nhà nước, rủi ro về pháp lý, rủi ro về thị trường, lợi nhuận không còn hấp dẫn. Đối với tiền gửi, ưu điểm đó là sự an toàn về vốn, lãi suất cố định, tính thanh khoản cao, nhược điểm là lãi suất thấp, rủi ro lãi suất và rủi ro về lạm phát. Kỳ hạn cố định, nếu rút trước hạn có thể sẽ bị phạt. Đối với cổ phiếu, ưu điểm đối với hình đầu tư này đó là lợi nhuận kỳ vọng cao, thanh khoản tốt, cơ hội đầu tư đa dạng. Nhược điểm đó là biến động mạnh, đòi hỏi phải có thời gian, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để có thể đầu tư hiệu quả. Đối với trái phiếu, Ưu điểm đó là an toàn vốn, lợi nhuận ổn định. Nhược điểm, rủi ro lãi suất và lạm phát, vốn lớn chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp. Đối với hình thức đầu tư quỹ đầu tư, ưu điểm là được quản lý chuyên nghiệp, danh mục đầu tư đa dạng hóa, tính thanh khoản cao, chi phí và lợi nhuận hợp lý, phù hợp với nhu cầu và khả năng của nhiều người. Nhược điểm, rủi ro và lợi nhuận tùy thuộc vào từng quỹ. Và nhà đầu tư sẽ không tham gia trực tiếp vào các quyết định đầu tư như vậy chúng ta có thể thấy đầu tư thông qua quỹ là một trong những sự lựa chọn đầu tư khá hợp lý trong tình hình phát triển của thị trường chứng khoán, nền kinh tế có những bước tăng trưởng ổn định như hiện nay. Và lắng nghe được nhu cầu này của thị trường, Dai Life Việt Nam đã cung cấp dòng sản phẩm dành riêng cho khách hàng mong muốn đầu tư và lựa chọn đầu tư thông qua quỹ đối với Dai Chi Life Việt Nam thông qua sản phẩm An Thịnh Đầu Tư. Khách hàng không chỉ được tham gia đầu tư cùng Dai Chi mà còn được thêm quyền lợi mà không có sản phẩm đầu tư nào khác có được. Đó chính là luôn được bảo vệ trong suốt thời gian tham gia hợp đồng bảo hiểm.